xuân thôi nơi anh chào đời ngoại du bùi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi gió giấc dơ dù anh giấc mộng thiên thía vào mơ hôm nay anh về vun lại hàng cao cằn cỗi già nua cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ bao năm qua cách chớ đường xa suối ngược bôn ba ôi kỷ niệm yêu mãi tranh nghèo tỏa khỏi lam chiều thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn oh về sông ăn cá về sông ăn cá về đồng ăn cua Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tháng trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà trăm năm nuôi tình khôn lớn quê hương là sữa mẹ đời con ruộng lúa nương dấu chân quen đường mòn ôi khói lam chiếu tình quê dạt dào à ơi câu hò ca dao như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Thương đêm trăng rằm soi lối Âm thanh vọng giã gạo cháy đôi Đẹp lắm quê hương thôn trăng tuyệt vời Câu hát thay lời tình quê ngọt mời Dù xa xôi nhớ ngày trong nỗi Nghe tình quê hương gọi mãi trong đời Dù xa xôi nhớ ngày trong nỗi Nghe tình quê hương